ok rồi nhá bây giờ đây này nhảy bao nhiêu đấy một đứng bắt chán nè uống thêm không cái đó là cái đó mình lẻ bán mà bán bật lẻ chắc ăn không bán hết mà lẻ ừ. đất mà lẻ thì mới cho đây bạn mới đất hết mà ừ. lẻ mới cho đây bạn lẻ này đưa ăn tiếng trời ơi đất vào đây tầm hai triệu nữa hai triệu nữa được chưa <laughs> cái bán chuột thế đó là tiếng mọi chạm nè vài triệu có tiếp bán mình lẻ lại bán tiếp lẻ bán tiếp lẻ đem khách lại về <coughs> cái một chẵn đi vừa đây anh không đâu mà chú mình tính xuống tiền chặn này cắt à? bé mặt chẵn thì ăn thêm không chẵn này đã thêm một chẵn này mở về chẵn ok có tiền một tí thắng bao nhiêu làm cái ăn đây chẵn thêm xuống thêm luôn ừ. bán mặt lẻ đấy thấy không bán mặt lẻ bán mặt lẻ ừ. bán mặt lẻ mở ba ừ. trắng ba trắng có vẻ như là mình ở giữa ăn hơn nhiều nhỉ xuống này Đã hết vật chặn này dẫn về đuổi chán đuổi chán về về đi đuổi đi về thôi từ từ đuổi chuẩn đấy đặt chã này đánh chã là thứ rồi về thôi là đánh mẻ thứ hiếp xuống cân thì bảo anh nếu cân thì bảo anh cân đây cân bảo anh ừ, bao nhiêu hết tiền à hai triệu rồi hết tiền thì nghỉ thôi hai triệu à ra vâng, ba triệu kia hai triệu này hết tiền hai nhà đánh gì nữa ừ. à, thì mới thôi hết nhanh đấy nhỉ cho tí em mà gì đấy cái gì đây, cái gì đây? ui giời cái gì đây cái gì đây cái này à, cái gì cái này là cái đồ của anh thôi ông cái này ông làm gì đấy cái này là gì bây giờ ý kiến này không cái này là cái gì đánh bạc mà không lừa bịp nhau thì làm sao mà thắng được đấy em thế bây giờ trả tiền hay sao còn bây giờ hả còn cái gì đang kêu kêuè nữa kìa thế nào kêu è cái gì kêu trong người đi chẳng có gì kêu trong người cả chơi xấu đi đánh bạc mà không bịp nhau thì đấy tìm sống thôi từ mai không chơi không đâu không chơi đâu. để đấy